chạy thử ờ, Chevrolet Chevrolet Van sản xuất 2008 Đăng ký lần đầu 2009 Bản số sàn máy 2.0 máy xăng Trên ờ, cái ờ, thành phố dịch Giá Cho quý khách coi thử xem nhé Thì với bản uh, Vi, uh, này thì nó là bản thực chất nó là bản xe 5 cộng 2 gọi là 7 chỗ ngồi nhưng mà nó là bản 5 cộng 2 tại vì cái hàng ghế phía sau là chỉ dành cho gia đình do gia đình có con nhỏ thì hai đứa có thể hai em bé thì có thể ngồi ở phía sau được là nó cũng ờ, gọn thì mẫu xe này ô tô kiên anh đang để khu vực miền Nam thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, khu lớn biển. Thì à, quý khách có nhu cầu thì à, điện lại alo cho ô tô Kiên Anh với à, số điện thoại là 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 để được cái giá tốt nhất nhé Mà cái giá này thì giật mình luôn Khi nào mà chút nữa ô tô Kiên Anh sẽ nói cho quý khách biết cái giá của nó như thế nào nhé giá khủng cực rẻ so với 208 rẻ hơn cả gần trăm khiếp con này chỉ bằng cái con ờ, SH Mo hơn chút thì với phiên bản này là thực chất nó là phiên bản của xe gia đình à, vì sao vì những cái hàng ghế của nó nó có thể mình gập lên gập xuống và có những cái khay để ly rồi những cái tay vịn hàng ghế to ở phía trước bốn ghế trước là hàng ghế to ghế vip ghế to ghế da bọc xịn là xe gia đình mình có thể kéo tới lui kéo lui và khi gặp lại nó thành những cái cái, cái, cái giường thì lúc đó là quý khách ở trên những cái đường xa mà đi trên ờ, đi mà đi bốn người gia đình mà bốn người mà ngồi trên cái xe này mà đi thì miễn bản về cái độ độ độ độ tiện nghi của nó của nó thì bản này nó có cái ờ, điều hòa là điều hòa cơ này số tay nhẹ nhàng chạy rất là bốc máy 2.0 mà cái à, này nó rất là gọn nhỏ à, nhỏ nó chỉ lớn hơn con à, nó chỉ bằng tương đương một con con xe Spark mật quỷ mà đời sau này đời 25 hay 16 về cái chiều ngang nhưng mà nó về cái chiều dài của nó thì nó dài hơn chút nhưng mà nó lại được 7 chỗ thì khi về gầm bẹ con này thì cực kỳ chắc đi vào những chỗ sóc là cực kỳ thấy nó nó nó nó phục phục chứ nó không có cọc cọc cọc cọc cũng như mấy cái cái xe khác nhá về đánh lái thì trăng nịch miễn bàn rồi về độ chất của xe này thì nó là mình có thể đánh giá được nó khoảng 7 8 điểm rồi đời 208 đăng ký lần đầu 209 rồi trước uh, bây giờ ô tô kiên anh sẽ quay cái phần uh, chi tiết phía bên ngoài cho quý khách coi nhé Rồi, xin kính chào quý khách đã đến với kênh bán hàng của ô tô Kiên Anh trên YouTube và trên Fanpage. Hôm nay ô tô Kiên Anh xin giới thiệu với quý khách một mẫu xe. Đó là chiếc xe Chevrolet Vivan 7 chỗ ngồi, máy xăng 2.0 số tay. Thì với phiên bản này là phiên bản sản xuất năm 2008, đăng ký lần đầu năm 2009 là bản cuối của cái dòng xe này rồi đấy. Bản số sàn máy 2.0 máy chạy cực kỳ bấp thì à, bây giờ chúng ta sẽ khảo sát những cái phần bên ngoài của chiếc xe một chút xíu nhé thì quý khách có thể thấy những cái đường gần đường vân kìa, gần đường gân còn cực kỳ là sắc nét xe này thì về cái uh, sơn thì đã có sơn giảm tút 6-70% đấy nha quý khách Biển Sài Gòn bốn số biển cực kỳ đẹp Quý khách nào ở Sài Gòn thì thôi rồi lượm ơi Xe đẹp lắm 2772 xe này đã được trang bị cái um, cảm biến lùi chưa có camera re thì mẫu xe này ô tô Kiên Anh đang để tại khu vực miền Nam khu lấn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang thì với mức giá ô tô Kiên Anh bán ra với chiếc xe này đó là 138 triệu đồng bao vận chuyển cho quý khách trên toàn quốc 138 triệu đồng một mẫu xe 208 7 chỗ ngồi mà còn cực kỳ đẹp máy êm mà cực kỳ bốc nha quý khách bốc lắm quý khách có thể thấy là những cái đường ờ, gân kìa nó nổi lên những cái xe những cái viền nhìn xe rất là lướt và đẹp với phiên bản này thì cũng rất thu hút với những cái đối tượng khách hàng là gia đình nhỏ bốn người mà đi xe 7 chỗ này xe này đặc dụng đặc trưng của nó là sản xuất cho dành cho gia đình thì chút nữa sẽ vào cái khám phá cái nội thất của nó xem nó như thế nào về cái tiện nghi của nó còn đây là cụm đèn pha phía bên ờ, phụ ấy. đấy đèn này đèn zin này sáng cái này là đèn sương mù những cái lưới tản nhiệt là không có bị rách nát hay bị gãy còn đây là đèn pha phía bên tài đây đèn sương mù tất cả những cái sơn thì nó đã có sơn lại đến 70 phần trăm con xe này sơn trùm khá nhiều thì quý khách về cũng không phải sơn lại nữa đâu đây là cái bánh ở phía bên à, tải được trang bị cái bộ mâm đúc 8 chấu này mâm đúc 8 chấu dày lắm thì lốp còn khá là mới nó cho lốp này còn khoảng chừng 70 phần trăm đi còn lâu nữa mới có thay còn rất là dày còn phía trong này đây quý khách có thể thấy phía trong sâu này là cũng không có mục cái này thì đương nhiên là có những cái mục lườn này thì ô tô kiên anh cũng có làm lại rồi một số là nó có mục cái phía lườn này cũng có đã làm lại rồi nên là quý khách cũng về cũng không phải làm gì nhé chỉ việc sẵn đi thôi gương chiếu hậu gương này là vẫn còn là gương zin này có cái chữ này gương zin ngay tay nắm cửa này. cột rồi đây là cánh cửa phía bên tài được trang bị cái à, mâm điện à, mơ, điều kính lên xuống bằng điện gương điều chỉnh bằng điện cũng quay cái phần này cho quý khách một chút keo chỉ của cánh xe này là vẫn còn zin nguyên keo chỉ còn zin nguyên với những cái bảng tắp lô này không có bị chai sần gì đâu những cái tay nắm cửa này. kính điện này khóa kính này kính điện này lên xuống rất là nhẹ nhàng này còn phía trong này trong hốc cánh cửa là không có bị ờ, mục mọt gì cả đấy có thể thấy là những cái này còn chưa mở này 208 có làm làm gì về phần ngoài thôi chứ gần những cái phần trong phần thì quan trọng của xe là hầu như là không có bao giờ làm còn đây là cái mặt tắp lô của xe đây mặt tắp lô quý khách có thể thấy rất là mới cái này là chỉnh đèn sáng tối của cái bảng ờ, đồng hồ này đây có đèn sáng tối luôn tay lái trợ lực gật gù tất cả các phím chức năng đều còn hoạt động tốt này, ghế này đây là cánh cửa ờ, nách cánh cửa này. chúng ta có thể thấy là còn khá là mới mặc dù là sơn trùm phía bên trong nhưng sơn trong này vẫn còn là sơn zin nhé đây vô lăng này được trang bị ờ, xe này đã được trang bị một cái túi khí ở ghế bên tài với cái dàn điều hòa cơ đây dàn điều hòa cơ đây, đây đồng hồ còn ờ, khá là mới đấy ạ rồi chiếc xe này là sản xuất năm 2008 đăng ký lần đầu 2009 số km đã đi là 179.000 tất cả các phím chức năng và các biển ờ, các ờ, đồng hồ cảnh báo đều vẫn còn hoạt động nguyên 208 mà quý khách không cần nói nhiều dàn lạnh thì lạnh bút củ số đây củ số hệ thống re củ số không có mòn chứng tỏ là cái xe này đi cũng khá là ít đây không có nhiều lắm đâu rồi chúng ta sẽ sang phần phía sau của xe nhé thì à, phía sau của xe được trang bị có một cái nút nhấn điện đây cái này vẫn còn khá là mới bảng tắp bi của cửa đây không có sần sùi gì nhiều đâu vẫn còn khá là mới đấy những cái này tem vẫn còn nguyên đây keo chỉ đây, keo chỉ đó ờ. Đấy, tức là xe này cũng không có cấn đụng gì cả còn phía trong đây cái này nó mới là quan trọng này cái này nó mới tính chất nó là xe gia đình ghế ngồi là như là một cái xe limousine xe ghế vip vậy đó nó có cái đây đây và đây kéo lên kéo xuống với lớp cái da này thì cực kỳ dày dày và đi xa cực kỳ mát nhé đi xa mát có thể kéo lên kéo xuống chúng ta có thể kéo lên kéo xuống như này đấy, đấy. rất là nhẹ nhàng và lật đây những cái nút này nó vẫn còn lật đấy khi chúng ta lật xuống thì nó có cái này nó giống như cái bàn đẩy cái hàng ghế sau này lên đẩy cái hàng ghế sau này lên hai cái ghế sau này chỉ có em bé ngồi thôi hoặc là một người lớn thôi chứ còn ờ, không có ngồi được ờ, hai người lớn hai người lớn ngồi mệt lắm thì chúng ta sẽ có một cái dãy này đây và khi như thế này để như thế này và có cái tấm đệm nên nó giải ra chúng ta giải ra thì nó thành cái giường hoặc là khi mà gập cái ghế này lên gập cái ghế hàng phía sau này lên mà kéo cái ghế này lên gập đằng sau thì chỗ này là nguyên cái này nó là thành một cái giường nhé quý khách nguyên thành cái này thành một cái giường rồi ta phần uh, phía sau đây phía sau của xe đây đây là cái đèn hậu cụm đèn hậu là cụm đèn hậu zin theo xe này keo chỉ của phía cốp cửa cánh cửa phía sau đây keo chỉ là còn zin nguyên không có bị mất một miếng nào đâu quay nhanh nói không mất đâu đây đây cái à, đây đèn đó những cái à, hệ thống này là đều còn nguyên này những cái cái biển cảnh báo này các nách này rất là nhiều các chức năng loa thì cực kỳ hay đó, khi chúng ta kéo cái ghế này lên thì nó là thành 7 chỗ thì nó thành 7 chỗ ngồi thì cũng khá là rộng so với đi 5 người thì khá là rộng so với đi 5 người nhé quý vị còn phía phía rách như thế này không có vết mục vết mọt gì cả thì ô tô kiên anh sẽ quay à, cũng khá là chi tiết cho quý khách để nắm được sơ sơ qua cái xe này còn à, quý khách biết thêm chi tiết nữa thì có thể gọi cho ô tô kiên anh với số điện thoại là 0983 45 7763 hoặc là 085 8844 999 để xem nhé để hỏi chi tiết về cái xe này vì sao nó sẽ là rẻ như vậy ô tô kia anh sẽ giải thích cho còn đây phía nhìn từ xa cái bảng tắp lô cũng khá là đẹp đây là cánh cửa phía trước bên phụ thì nó có một cái này cái này là hôm rồi là nó bị gãy mua về là nó bị gãy thì ô tô kia anh đã đặt một cái mới rồi nó y như này luôn đặt một cái mới luôn đã thay sẽ thay sẽ thay cho quý khách nó bị gãy này đó còn phía đây nó còn này, rất là đẹp nhìn cánh cửa rất là mới đây trong nách cánh cửa đây với một gia đình mà bốn người năm người mà đi con xe này mà đi ờ, du lịch thì thôi rồi không phải bàn nhiều đâu nhé quý khách đó, keo chỉ đây. keo chỉ đấy còn nguyên này nách các góc này góc chữ A các góc này không có móp méo gì cả hoặc là dỉ xét gì ở cái khu này cả ghế da xịn nách cánh cửa đây đó còn gầm thì những cái dòng xe này thì gầm thì bình thường nói chung là cũng không bảo là sắc nét lắm thì nói nhiều gầm như mới thì không có đâu đây phía cánh cửa phía sau bên phụ đây đấy thì cái chỗ này đây nó có một cái điểm này ô tô cái anh cũng nói luôn cái vị trí này nhá là thợ sơn lại nó vẫn là keo chỉ zin nhưng mà thơn lại thì nó sẽ mất nó mất mất cái cái cái chỉ ở đây đây những cái này này những cái dấu bấm chì này nó vẫn còn này chứng tỏ là không phải là đâm đụng nhé xe này không phải đâm đụng mà là thợ sơn người ta sơn người ta làm mất một cái chỉ ở đây cái khúc từ đây xuống đến đây đây, đây chỗ này là là không có chỉ này đấy là do thợ sơn người ta ấy lại thôi chứ không có phải là đâm đụng theo quý khách đây những cái dấu bấm chì nó còn nguyên này rồi một hai ba đấy những cái dấu bấm chì này những cái này khe này đấy, những cái nách này những cái gờ này này nếu mà đâm cái gờ này thợ của mình khó mà làm được lại chi tiết được nó đẹp như này nhé cho nên là cái xe này không phải là đâm đụng mà là bị thợ người ta làm dụng cái chỉ này này người ta mài đi để người ta sơn thì nó sẽ mất cái chỉ này lỗi của con này chỉ có bấy nhiêu thôi bấy nhiêu thôi nhé Đó. thì trong đây. ngồi như vip chân nỉ Đó. phía các nách cánh cửa đây đây là lốp ở phía sau thì vẫn trang bị được mâm đúc 4 chấu nhưng mà cái này là thắng bằng tăng trống thắng cơ phía trước là thắng đĩa phía trong không có mục ngọt gì cả không mục nhé quý vị đây. hôm rồi là nó bị mục ở đây nó mục ở cái góc này góc này hay rất dễ bị mục đây thì ô tô kinh anh cho ra thợ đồng người ta làm này hai bên đã làm lại rồi nó một một cái lỗ nhỏ nhỏ nhỏ chút xíu đây à. nhưng mà tôi anh cắt nguyên cái này ra cho làm lại rồi bây giờ chúng ta sẽ coi cái phần máy của chiếc xe này xem như nào nhá đây là máy xe máy phiên bản này là phiên bản 4 máy trang bị động cơ 2.0 máy xăng mức tiêu hao nhiên liệu trên đường trường của chiếc xe này là 9 lít với mức tiêu hao nhiên liệu trên đường đô thị là 10 lít để quý khách nắm rõ cho quý khách à, nắm rõ cái cái con xe này nhá. Về phía đầu cũng không có đâm đụng gì cả nhé không có đâm đụng, cam kết là không có đâm đụng gì con xe này cả. Một tí nào cả. Đây, sùng chỉ đây. Sùng chỉ của nắp cabo còn nguyên. Những cái tấm à, này cũng vẫn còn. Thì với mức giá là chỉ là 138 triệu. Quý khách alo cho ô tô Kiên Anh liền và đặt ngay chiếc xe này. Chỉ bằng một con SH thôi. Đã được một chiếc xe đời 208 đời cao đăng kiểm vẫn còn được một năm máy xăng đi cả gia đình đi chơi thì thôi máy rất là khô ráo mà nổ cực kỳ êm nổ êm lắm êm một bốc con xe này êm rất là êm và bốc đó chúng ta có thể thấy đó, không có vết dầu mỡ gì nhá không có vết dầu mỡ dầu văng này cái này còn chưa mở đâu chưa có mở đâu vẫn còn cái vết này vết sơn này đó, người ta có làm gì làm ở mặt rong kilap này người ta có làm này cái mặt này mặt rong này thì người ta có làm rồi hai nhẻ mấy mới chạy gần 200 ngàn thì chắc chắn là cái mặt này nó sẽ có xì nhớt rồi thì đã làm lại rồi còn bung nguyên máy ra thì không có không có bung nguyên máy nha quý khách rồi bây giờ chúng ta sẽ coi cái phần gầm của nó một chút xíu nhé mình quay cái phần gầm một chút xíu đây là gầm của chiếc xe này gầm đã được cái à, xịt cách âm chống ồn với cái lò xo phuộc còn khá là mới khu lò xo kìa lò xo còn rất là mới nha quý khách phía dưới đây đó dưới đây không có mục biển Sài Gòn bốn số biển cực kỳ đẹp cái này quý khách nào mà ở Sài Gòn thì khỏi cần à, bao khỏi cần rút hồ sơ hồi trước kia đâu với mức giá chỉ 138 triệu đồng thương lượng chút chút thôi không có nhiều đâu nói thương lượng để thương lượng chơi thôi còn phía trên đây đó chúng ta coi đó thì à, ô tô kênh anh xin quay tới đây thôi còn uh, À, quý khách biết thêm chi tiết của chiếc xe này thì gọi cho ô tô kênh Anh với mức à, với số điện thoại là 0983 45 7763 hoặc 085 88 44 999. Xe này đang để tại khu lấn biển thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thì với mức giá bán là chỉ 138 triệu đồng bao rẻ trên toàn quốc cho quý khách rồi xin kính chào quý khách chúc quý khách một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc